Tại thấy cân anh nâng như trứng anh hứng như hoa anh ôm vào lòng Em hỏi tình yêu màu gì anh liền trả lời tình yêu màu hồng Anh dắt một đoạn đường dài mấy em không Không, không, không 别人眼中的他惨死了，焦急等待中。我眼中的他。quay cho em cái cái lúc em ngồi trên xe xong em nói đạo lý để em khóc giống như mấy chị kia rồi nói đi nói <laughs> đi nói đi lộn chỉ để thấy người cười và được cùng anh bước tiếp hết cuộc đời vì em đã say đắm trong nghẹn ngào từ bao lâu rồi ngọt ngào hương thơm như tình yêu của đôi ta khi nắng ban mai ươm đầy xua màn đêm giữa phòng ba bồng bềnh tựa vào lăn mây ôi từng giây đã trôi xa suy tư dối bởi chàng ơi nhớ thương đầy vơi lòng trái vơi rồi muốn gặp cô gái và cứ thế ngâm thẫn thơ đêm ngày ôm nhớ mong để rồi chợt nhận ra anh bỏ quên quá nhiều nghĩ đến ba mà anh lại thấy thật buồn là do em đơn có chính em khiến chàng trai đổi thay và chán quá định nhau không chiếc thư tình thư tình để thấy em nói hết 爱上了我的饭盆，决心把干饭之魂，我真的好想。三二一，终于等到了。 hỏi tôi tại sao không bao giờ thấy cười bộ răng xấu hay gì răng bị hô à vậy sao không cười hay bị gãy mất cái răng. Vậy cười lên tao xem. Lạnh thì đắp chăn vào Các ông bị điên à Mà lạnh đi kiếm người yêu Biết bao ngọt ngào Ngồi bên nhau say giấc mộng Không Vội vàng em đến để rồi đi Để làm chi Để rồi dẻo vẫn thương trong lòng anh Bao sầu bi khi chuyện trò với em từ đêm đến sáng Chẳng cần một giọt cà phê Không cần không cổ Không men không rượu Nhưng mà em vẫn cứ làm anh mê Thức khuya thì tỉnh bằng trà Thích anh em trả bằng tình được không Yêu anh em chẳng ngại mưa nắng Vì em chẳng sợ ngược gió Tầm lòng tin vẫn chiều trên tay người đời Bạn cầu em vẫn cuộc đời vết thương sâu những lời yêu sao qua khó khăn chuyện rằng hú hú hú Manta. ンタ。 Mantap.